Người cao tuổi không nên tắm và gội cùng lúc để hạn chế các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe.